một đời người đáng giá bao nhiêu duy chỉ có sức khỏe mới chứng minh được điều đó bởi chiếc giường đắt nhất thế giới này chính là giường bệnh sức khỏe là bất động sản lớn nhất của đời người sức khỏe là bộ quần áo bảo vệ bạn khỏi nắng mưa gió rét sức khỏe là hợp đồng bảo hiểm tốt nhất bạn có thể ký do vậy đừng lôi máy tính ra tính toán bạn tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe bởi vì trên đời này có một món tiền bạn nhất định phải yêu hoặc là để chăm sóc sức khỏe trước hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau lựa chọn món nào là quyền của bạn nên nhớ một khi mất đi sức khỏe là mất tất cả sức khỏe mất không giống như khi bát cơm hết lại đầy cũng chẳng giống như cốc nước vơi lại tràn trên thế giới này có thể có người lái xe thay bạn có thể có người kiếm tiền thay bạn, nhưng không ai mắc bệnh thay bạn được. Người có sức khỏe thì có cả trăm ngàn ước mơ, người không có sức khỏe thì chỉ có một mơ ước duy nhất là sức khỏe. Thời hạn của cuộc đời tùy thuộc vào sức khỏe, còn sức khỏe thì lại do cách sống quyết định. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa Vậy nên hãy trân quý sức khỏe của mình, trân quý chính mình, bạn nhé.